anh sẽ vì em làm thơ tình ai anh sẽ gom mây kết sang quyền quý đẹp nụ cười khuôn vương vừa ý và lâu đài mang tên tình ái đón hai đứa chúng ta mà thôi em ơi lâu đài tình ái đó chắc không có trên trần gian cánh nhung thiên thần em ơi lâu đài tình nhái đó sáng trong ánh tinh cầu xa cho nên cho dù nghìn năm qua còn vẫn vương đôi phồn hoa anh kết lâu hoa bằng thơ tình ai cho mắt em xanh đến tận muôn đời chuyện tình mình chưa nghe lừa dối lời hẹn đầu chưa đi vào tối. thì lâu đài mang tên tình ái đón hai đứa chúng ta mà thôi trần gian anh đưa em vào bằng tiếng hát chắp đôi cánh nhung tiên thần em ơi lâu đài tình nhái đó sáng trong ánh tinh cầu xa cho nên cho dù nghìn năm qua còn vẫn vương kết lâu hoa bằng thơ tình ai cho mắt em xanh đến tận đi vào tôi thì lâu đài mang tên tình ái đón hai đứa chúng ta mà